Chào các bạn, mình là Truy một. à, Hôm nay mình làm video này muốn à, chúc mừng sinh nhật bạn IBM, admin của IBM chúng mình Hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2012 là sinh nhật của bạn IB à, Mình xin bắt đầu luôn Happy birthday SD, happy birthday SD Xin chúc mừng bạn đã già đi thêm một tuổi Happy birthday SD VN